vì cái sách F79 cô dùng của nó đã chỉnh lý rồi cho nên trang của nó nó có sự vênh nhau một vài trang các em cố gắng theo dõi nhé thực ra nội dung của nó cũng chỉ như nhau thôi Lãng quả thông là thể loại truyện ngắn Vậy thì chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về một số đặc điểm chung của thể loại truyện nhé Truyện là một loại tác phẩm văn học sử dụng phương thức kể chuyện bao gồm các yếu tố chính như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, Cốt truyện là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau. Chi tiết tiêu biểu là chi tiết gây ấn tượng, cảm xúc mạnh đối với người đọc, có phần quan trọng tạo nên hình tượng nghệ thuật gợi cảm và sống động trong tác phẩm. Nhân vật trong văn bản văn học là con người hay đồ vật, loài vật đã được nhân hóa Ngoại hình của nhân vật là những biểu hiện đặc điểm bên ngoài của nhân vật, thể hiện qua hình dáng, nét mặt, trang phục. Ngôn ngữ nhân vật là lời của nhân vật trong tác phẩm, thường được nhận biết về mặt hình thức qua các dấu hiệu như câu nói được đặt thành dòng riêng và có gạch đầu dòng, câu nói được đặt trong ngoặc kép sau dấu hai chấm. Hành động của nhân vật là những động tác, hoạt động của nhân vật những hành vi ứng xử của nhân vật với những nhân vật khác và với các sự vật hiện tượng trong tác phẩm. Ý nghĩ của nhân vật là những suy nghĩ của nhân vật về con người, sự vật hay sự việc nào đó. Ý nghĩ thể hiện một phần tính cách, tình cảm, cảm xúc của nhân vật, chi phối hành động của nhân vật. Đề tài là hiện tượng đời sống được miêu tả thể hiện trong văn bản. Chủ đề là những vấn đề được nhà văn tập trung soi dọi, tô đậm, nêu lên những tác phẩm mà nhà văn cho là quan trọng nhất vì sao cô phải ôn lại với chúng ta à, những cái vấn đề này bởi vì khi chúng ta phân tích lãng quả thông chúng ta cũng phải phân tích các cái đặc điểm của nhân vật ngoại hình ngôn ngữ hành động ý nghĩ đề tài chủ đề chúng ta sẽ phân tích theo cái tuyến này vì vậy mà cô mới ôn lại cho chúng ta nhé phần chuẩn bị đọc các em hãy trả lời câu hỏi đã bao giờ em nhận được một món quà đặc biệt khiến em nhớ mãi? Hãy chia sẻ trải nghiệm ấy với các bạn. À, các em sẽ có những món quà riêng, mỗi bạn sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Có bạn thì được tặng những món quà rất là đắt tiền, có bạn chỉ được tặng những món quà rất là đơn giản thôi, nhưng cũng khiến cho các bạn xúc động. Các bạn sẽ chia sẻ nhé. Ở đây cô chia sẻ với các em một là cái kỷ niệm của con gái cô à, kỷ niệm này là có thật nhé các em nhé Hà Thu được à, em trai tặng cho một món quà như sau Mùng 8 tháng 3 năm ngoái, em trai tôi tặng tôi một miếng dán sticker có những hình công chúa và những hình món đồ dễ thương mà tôi rất thích. Nó hồn nhiên khoe với tôi, em xin bạn đấy, em phải xin lâu lắm, lại còn phải làm trò cười cho nó mãi, nó mới cho em để em mang về cho chị đấy. Món quà tuy không lớn lao về giá trị vật chất, nhưng đó là cả tấm lòng của em tôi, nên tôi vẫn nhớ mãi và quý trọng nó. Năm nay Hà Thu năm học lớp 5 rồi các em ạ, kém các em mỗi một tuổi thôi. Và à, kỷ niệm này là đúng 8 tháng 3 năm nay đấy. Nhưng mà bởi vì là cô đặt vào trong cái cái à, cái, cái tuổi của các em thì cô nói là năm ngoái các em có món quà nào mà được tặng thú vị thì các em có thể chia sẻ trên lớp nhé Trước khi trải nghiệm cùng văn bản thì chúng ta sẽ đọc tóm tắt. Chuyện Lắng Quả Thông kể về cuộc gặp gỡ giữa nhà soạn nhạc Edeva Grieg và cô bé Dani Pedersen, con gái người gác rừng tại một khu rừng gần thành phố Bergen vào mùa thu. Trong không gian tuyệt đẹp của rừng thu, nhà soạn nhạc bắt gặp cô bé có đôi bím tóc nhỏ xíu đi nhặt những quả thông bỏ vào trong lắng. Crick hứa tặng cô bé Dani một món quà thú vị, nhưng phải độ 10 năm nữa cô bé mới nhận được món quà đó. Nhưng phải độ 10 năm nữa cô bé mới được nhận món quà đó. Sau đó, người nhạc sĩ mang giúp cô bé lãng quả thông về tận nhà. Trong hơn một tháng mùa đông, Edeva Grieg viết bản nhạc tặng Danny Pedersen khi viết, người nhạc sĩ thầm nhắn nhủ với cô bé, cháu ạ, à, dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa thì cháu hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kỳ diệu và tuyệt đẹp. Năm 18 tuổi, Dani học xong trung học. Cha của cô cho phép cô về chơi với bà Magda, em gái của ông ở Christiana. Bà Magda làm thợ may trong một nhà hát và chồng bà cũng làm việc ở đó bà muốn đưa Dani đi xem hòa nhạc. Dưới đây là phần cuối của câu chuyện. Um, hồi cô học lớp 12 thì cũng được một bạn học rất là giỏi văn, bạn đi viết tặng một bài thơ là nhớ lại về Bautovsky. Trong đó có tác phẩm Lãng quả thông cũng được nhắc trong bài thơ đấy. Lãng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu, với chuyến xe đêm thì thầm trong mê đắm, mùi cỏ dại trên cánh đồng xanh thẳm, một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa. Đấy là bài thơ nghĩ lại về Pautovsky của tác giả bằng Việt. Các em có điều kiện thì các em tìm hiểu thêm bài thơ này nhé. Bây giờ ta sẽ đi trả lời những câu hỏi trong phần trải nghiệm cùng văn bản. Câu 1. Điều gì sẽ xảy ra khi Dani đi nghe buổi hòa nhạc? Chúng ta dự đoán nhé. Chúng ta trả lời Chúng ta dự đoán là khi Dani đi nghe buổi hòa nhạc thì dàn giao hưởng đã chơi ca khúc mà nhà soạn nhạc viết tặng cô khi cô 18 tuổi. Chúng ta tiếp tục câu suy luận. Cảm nhận của Dani trong lần đầu tiên nghe nhạc giao hưởng cho thấy điều gì về tâm hồn cô? Chúng ta trả lời, cảm nhận của Dani khi lần đầu tiên đi nghe nhạc giao hưởng là sự xốn sang và ùa về những giấc mộng Điều đó cho thấy Dani là một cô gái mơ mộng, có một tâm hồn dễ dung cảm với nghệ thuật. Câu suy luận 3. Vì sao Dani lại khóc khi biết khúc nhạc nổi tiếng là món quà nhạc sĩ Edva Grieg viết tặng cô nhân dịp 18 tuổi? Chúng ta trả lời Dani khóc khi biết đó là món quà nhạc sĩ viết tặng cô nhân dịp 18 tuổi vì sự cảm động trước lời hứa của người soạn nhạc sau nhiều năm và giai điệu đó đang nói về cô của hiện tại cùng với sự biết ơn. Câu suy luận 4. Các câu trong ngoặc kép là lời của ai nói với ai, người nghe có mặt hay vắng mặt đây chúng ta thấy các câu trong ngoặc kép đây đây là những câu trong ngoặc kép thì chúng ta sẽ đoán xem đó là những câu của ai nói với ai người nghe vắng mặt hay có mặt Chúng ta suy nghĩ và trả lời. Các câu trong ngoặc kép là lời của Dani nói với nhạc sĩ Ederva Grieg và đó là lời trong suy nghĩ của cô, nhà soạn nhạc không có mặt ở đó. Đây là một số những cái thông tin về tác giả Bao Tốp Ông sinh năm 1892 mất năm 1968, tên đầy đủ là Công sơ Tantin Georgievich Pautovsky. Ở trước kia khi cô học thì phiên dịch là Pautovsky. Ông sinh tại Moscow của Nga. Tác phẩm của Pautovsky chinh phục người đọc bằng một lối viết nhẹ nhàng, giản dị, giàu chất thơ. Chuyện của ông đánh thức trong chúng ta những rung động tinh tế trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và tâm hồn nhân hậu của con người Nga. Trước khi chuyển sang phần suy ngẫm và phản hồi, cô sẽ cùng chúng ta tìm hiểu chung về tác phẩm này. Một nhỏ là chúng ta tìm hiểu về tác giả Baltovsky và hai là chúng ta tìm hiểu về tác phẩm truyện ngắn Lãng Quả Thông, xuất xứ Trích Chiếc Nhẫn Bằng Thép, xuất bản năm 1957 Đoạn trích trong sách giáo khoa là phần trích cuối của truyện ngắn, thể loại là truyện ngắn. Tóm tắt đoạn trích thì chúng ta đã đọc trong sách giáo khoa rồi. Ừ, nhân vật chính ở đây là cô gái Dani. Bố cục của ừ, đoạn trích thì gồm 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến gặp người yêu trong buổi đầu tiên. Nội dung là giới thiệu hoàn cảnh Dani đi xem buổi hòa nhạc. Phần 2 tiếp theo đến mà con người phải sống bằng cái tuyệt mỹ ấy. Nội dung là diễn biến hành động cảm xúc của Dani khi nghe bản nhạc là món quà do người nhạc sĩ nổi tiếng gửi tặng. Phần 3 là phần còn lại, nội dung là hành động, suy nghĩ tâm trạng của Dani sau buổi xem hòa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu và trả lời các câu hỏi. Trong phần suy ngẫm và phản hồi, câu 1 Hãy liệt kê những sự việc chính xảy ra với nhân vật Danny Pedersen trong đoạn trích. Chúng ta trả lời, những sự việc chính xảy ra với nhân vật Danny Pedersen trong đoạn trích là Danny đến nghe hòa nhạc cùng với cô Magda và chú ninsơ Cô bé mặc chiếc áo dài bằng nhung tơ màu đen vô cùng xinh đẹp. Buổi hòa nhạc bắt đầu, lần đầu tiên nghe nhạc giao hưởng, Danny thấy giống như một giấc mộng. Người trên sân khấu nói đây là bản nhạc của Edva Grieg viết tặng cô Dani Pedersen thì vô cùng xúc động và khóc. Cô đứng dậy chạy ra khỏi công viên và đến bờ biển. Câu 2. Tìm một số chi tiết miêu tả ngoại hình của Dani, hành động cảm xúc của Dani trong quá trình lắng nghe bản nhạc mà nhạc sĩ Edva Grieg viết tặng cô hành động, ý nghĩ, tâm trạng của Dani sau khi nghe bản nhạc. Từ những chi tiết đó, em có nhận xét gì về nhân vật Dani? Chúng ta trả lời, chúng ta trả lời về nhân vật Dani, ngoại hình của Dani là mặc chiếc áo dài nhung đen, loại nhung tuyết rất mịn, nước da mai mái nghiêm nghị trên gương mặt, đôi bím tóc dài lấp lánh vàng mười. Qua ngoại hình và trang phục, ta thấy Dani hiện lên là một cô gái xinh đẹp, trong sáng. Hành động cảm xúc của Dani khi nghe bản nhạc. Hành động cử chỉ, giật mình, ngước mắt lên khi nghe người dẫn chương trình gọi tên mình. Hít một hơi dài, nước mắt trào dâng, cúi xuống và giấu mặt trong đôi bàn tay. Cảm xúc cảm thấy xốn sang kỳ lạ khi lần đầu được nghe một bản giao hưởng, bất ngờ khi được gọi tên, xúc động mạnh, thấy tức ngực, một cơn rông đang cuồn cuộn trong lòng nàng, cảm thấy có một luồng không khí do âm nhạc dấy lên. Chấn tĩnh lại để cảm nhận bài nhạc, nàng tưởng tượng về hình ảnh quê hương với những khu rừng, tiếng tù và tiếng sóng. Dani là một cô gái có tâm hồn mơ mộng tinh tế, giàu trí tưởng tượng, giàu cảm xúc. Hành động ý nghĩ tâm trạng của Dani sau khi nghe bản nhạc. Hành động, Dani khóc, không giấu giếm giọt lệ biết ơn, đứng lên và đi nhanh về phía công viên, đi trên những đường phố, đi ra bờ biển, nắm chặt hai tay thì thầm, hỡi cuộc sống, ta yêu người, cười và mở to mắt nhìn những ngọn đèn trên những con tàu biển. Ý nghĩ, cảm động, biết ơn, tiếc nuối vì không thể nói lời cảm ơn. Hạnh phúc, vui vẻ nhận ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của cuộc sống, cảm giác về cái đẹp của thế giới đã xâm chiếm cơ thể cô, thấy yêu và trân trọng cuộc sống. Đời ơi, hãy nghe đây, ta yêu người. dani là một cô gái hiểu biết, luôn biết ơn, trân trọng giá trị món quà mình được đón nhận. Đó là cô gái có tâm hồn nhạy cảm, nhân hậu và biết trân trọng cuộc sống. Câu 3. Người kể chuyện đã thể hiện tình cảm gì đối với nhân vật Dani? Tìm một số chi tiết chứng minh cho ý kiến của em. Chúng ta trả lời. Tình cảm của tác giả đối với nhân vật Dani, tác giả yêu mến, ngợi ca vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn của Dani. Một số chi tiết chứng minh cho ý kiến của em là khi thấy bản nhạc, cô bé nghĩ ngay đến quê hương của mình, khu rừng của cô, những ngọn núi, những tiếng tù và tiếng sóng biển ảo ả, à, tiếng chim hót. Cháu là ánh lấp lánh của bình minh. Danny khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Câu 4, câu chuyện này viết về đề tài gì? Chúng ta trả lời, câu chuyện viết về đề tài vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và con người. Cụ thể ở đây, Lắng quả thông là miêu tả về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa người nhạc sĩ nổi tiếng Edeva Grieg và cô bé Dani Câu 5, em hãy nêu chủ đề của chuyện. Chủ đề thông qua đoạn trích với câu chuyện về cách tặng quà và món quà mà nhạc sĩ Edeva Grieg tặng Dani, tác giả muốn khẳng định giá trị và ý nghĩa của món quà tinh thần và của âm nhạc đối với tâm hồn con người. Chuyện lãng quả thông muốn đề cập vấn đề giá trị và sự diệu kỳ của âm nhạc đối với đời sống tinh thần con người. Với các em nhé, cô sửa lại. 6. Món quà mà nhạc sĩ Edeva Grieg tặng Dani có ý nghĩa như thế nào đối với cô? Chúng ta trả lời, ý nghĩa của món quà bất ngờ là món quà thể hiện sự yêu thương, quý mến, giữ chữ tín của nhà soạn nhạc lừng danh cho Dani. Là một kiệt tác nghệ thuật thể hiện tài năng của nhà soạn nhạc, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe. giúp Dani nhận ra tình yêu, lòng nhân hậu mà nhạc sĩ dành cho cô, giúp Dani cảm nhận rõ rệt tình yêu cuộc đời, lòng biết ơn, giúp cô sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đây là một món quà không nhất thiết phải có giá trị vật chất, món quà ý nghĩa là món quà được làm tận tâm, đem đến cho con người những giá trị tinh thần đích thực. Câu 7. Từ câu chuyện về món quà mà Dani nhận được, em có suy nghĩ gì về cách cho và nhận quà? Chúng ta trả lời Cách cho đi một món quà Đặt cả tấm lòng và tình cảm hoặc những lời chúc tốt đẹp trao cho người nhận Giá trị món quà trao đi nhiều khi không cần là vật chất mà là niềm vui Sự yêu thương một sản phẩm tinh thần Cách tặng quà quan trọng hơn món quà cho bằng cả tấm lòng và hãy chỉ tặng món quà khi người nhận hiểu được giá trị của quà tặng đó. Cách nhận một món quà Nhận món quà với thái độ trân trọng tấm lòng của người tặng quà. Nhận món quà với lòng biết ơn người trao. Nhận món quà với ý thức giữ gìn, nâng niu hoặc có những thái độ, hành động làm tăng lên giá trị, ý nghĩa của món quà. Giữ gìn nhé các em nhé. Tổng kết, nghệ thuật tạo tình huống chuyện đầy bất ngờ, xây dựng nhân vật qua ngoại hình, diễn biến tâm lý tinh tế, lời văn giàu chất thơ, sử dụng cả lời kể trực tiếp và gián tiếp. Nội dung Lắng quả thông kể về câu chuyện món quà của nhà soạn nhạc Edeva Grieg dành cho Tổng kết Nghệ thuật tạo tình hướng chuyện đầy bất ngờ, xây dựng nhân vật qua ngoại hình, diễn biến tâm lý tinh tế, lời văn giàu chất thơ, sử dụng cả lời kể trực tiếp và gián tiếp. Nội dung Lắng quả thông kể về câu chuyện món quà của nhà soạn nhạc Edeva Grieg dành cho Dani vào năm 18 tuổi. Câu chuyện khẳng định giá trị tinh thần của những món quà cùng cách tặng quà và nhận quà. Đem đến bài học, phải biết yêu quý, trân trọng như món quà, tinh thần, biết nhận và cho trong cuộc sống. Cách đọc hiểu văn bản truyện ngắn, xác định những sự việc được kể đâu là sự việc chính, nhận biết tính cách của nhân vật qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, tâm lý, hành động và lời nói, nhận biết được lời người kể chuyện và lời của nhân vật, tình cảm của nhà văn,